nguyên hoài lại đi dễ lấy luôn bộ bài mới này có nghĩa là bốn nhà đều gặp ừ, liêng này bốn thằng liêng này mà gặp nhau thì buồn cười lắm nhỉ đánh to tiền <laughs> như ba hát lớn hơn ạ là hát lớn <laughs> đây là sáp hay là liêng sáp sáp bốn thằng sáp hôm trước mình đánh quả bài máy mà bốn thằng sáp gặp nhau à bốn thằng liêng gặp nhau máy nó tính vô tình nó tính được bốn bốn sáu hai quên một số tượng nhớ con trẻ ra là bốn bốn bốn bốn xong. cứ trẻ thử vài lần lâu là không trẻ đi tí ở dương đấy ở dưới năm đấy dưới nên trẻ này cũng phải tập đấy nhỉ mấy năm chả dạ, rất là sang xịn rồi sai bốn bốn sáu hai một ba bảy bốn bốn sáu hai một ba bảy bốn bốn sáu hai một ba bảy có ngày lúc là lúc trẻ đấy ừ. bốn chồng lên bốn bây giờ 6 cộng 6 44 6 44 66 2137 44 66 2137 chẻ như vậy trồng lên nhau là được nhưng chẻ phải đều cây cây đều lấy bộ bạn mới chẻ xem ba cây 44 6 2137 44 6 2137 hay là 66 44 66 44 66 2137 tiếng thì má này rồi 4 này 4 đồng 4 bên đây cũng như bốn như bốn cây còn cái tiếp cái tiếp gì đó cái tiếp sáu cái tiếp sáu sáu trồng với sáu à bốn bốn đấy là chồng nhân nhau này ừ, bốn bốn sáu sáu hai một ba bảy đấy là chỉ chồng với nhau thôi nhưng cắt từ đâu đâu mình cắt mình lớn hết với con gà từ con nào hai ba hai ba ví dụ con gà này cái, cái trẻ tự trẻ chậm nó thế nào thế nào không đều như hồi đó nhà nhìn dài phải không khoảng cắt dài riêng hết lên đấy mình sẽ chậm thì nó mới ra được mình sẽ bốn bốn hai lần bốn thôi dài dạ, nhắc được ha không cũng như hai lần sáu lâu lắm lần chém sáu đi sáu sáu sáu thứ hai ngày hai này trồng kết nha trên dưới rồi đó trên dưới đều đó còn đi cho hai lá Thank you. lần sáu không ừ. hai lần một lần lần lần này là trồng hai lá à? hai lá trồng nhau mình ừ, phải lấy bút lên lại cái chắc phải lại <laughs> bốn bốn sáu sáu hai một ba bảy bây giờ là một ba bây giờ là ba kiểu cái bài này nó cứng về tập đi là trẻ từng, từng rải là ok từng rải là xong lâu quá không trẻ đâu sao nữa ba trên là ba dưới luôn á sáu trên sáu dưới hiểu không vâng má lộn xộn chứ mày ghi đi ghi về trả đi ra bốn bốn sáu sáu hai mươi ba bảy lấy nghĩa là ở trên bốn ở dưới bốn bên dưới phải bốn ạ ừ. nhớ lá trẻ màu trẻ đi học từng thể là sáp một sáp đi một đi bốn bốn này quấn bốn tay nha còn quấn như kia thì từ cái công bên dưới sáu nữa sáu sáu từ cây ba cây cũng như là pin sáu về sáu sáu dưới sân trình và thả gì không bữa nào luôn vâng anh về nhé sáu dưới sân trình cứ ờ, y y gan đó cái sách lá này đi ví dụ như không biết á biết công thức thì dễ lắm cũng nữa là sáu dưới sáu trên ừ, sáu dưới sân trình khoảng cắt đoạn giữa à? đoạn giữa không cần thiết tại vì mình lừa mấy cái à, quân của mình á nó vô cái thế là à, ờ, sao dưới sân trình đưa y ra như là trẻ là ok làm lại rồi còn số này thì thường số này giữ 6 cây trên ok rồi một sáu ờ, sắp xếp đi như công thức mình có sẵn như này ừ. mà bài mới là trẻ phát màu bài sáu bốn bốn sáu sáu hai lần sáu ừ. hai lần bốn hai lần sáu hai màu bài một lần như trẻ phát không phát thì bỏ lâu quá trẻ nó hơi lạc lạc cây tập lên tất cả chừng một ngày trời cũng ngay rồi sao sau muốn học căn trẻ kìa có uh, linh đó. rồi nãy đó tốc độ luôn bất cứ liên sáp bậy trẻ trẻ trẻ, trẻ kinh đàng hoàng trẻ lại lẻ mấy người miền ngoài học căn trẻ không chỉ cần trẻ giải pháp đấy là cả trên lẫn dưới đây là cả trên lẫn dưới còn liên này với này gặp nhau này ừ. bình thường trẻ pháp một trăm tôi học không biết bao lâu để bữa nào tôi chỉ như vậy không thích giản đơn liên tập liên hai ngày thôi anh à, liên là liên thì đơn giản liên liên hai tụ ờ, như sáu tụ hai tụ gặp liên liên nhau đúng không ở ừ, đây ví dụ mười cái quy bốn năm sáu này bốn tụ bốn ngày <laughs> chào mình đi máy này nó vậy rồi bạn xỉn quá bài bạn xỉn với năm sáu đó bài bạn xỉn của nó Dừng lại Không, vừa nãy nó nhầm bước nên bài to mày nói đâu bài nhỏ mình đếm ngược lại đếm ngược lại cái này thì nó dễ rồi còn ta trẻ kìa còn cái trẻ này. ừ trẻ để lấy riêng là biếng đi ừ. đấy nếu không thích thì chuyện về học à đó vậy thì phải cho hết lên đầu đó dạ lên dạ. hai lần chẻ ví dụ 6 vậy là sẽ giữ lại giữ lại bên này 6 cây đôi con 6 xong bên này cũng 6 cây đôi con 6 bắt đầu với trẻ rất nhiều lá trẻ so le như, ừ. như, này như cho cái biết đã rồi đấy ừ. để đều tay đúng rồi đó một lần lần hai nữa là được luôn ừ. đến cây thứ sáu đôi bốn sáu rồi thừa rồi thừa là sai thừa là sai dạ. lệch lệch một số là sai lệch một con sai đấy là xẻ xoa le vậy phải tốc độ mới được ừ. vậy thì để mà lấy bốn nhà gặp liêng thì cũng là cũng trẻ như vậy được mà trẻ như vậy được mà mà, mà quan trọng cái bước bốn bốn đâu phải gì đâu không phải gì đâu đừng nghĩ mà tôi cũng tính dữ lắm rồi tính trong đầu dữ lắm ví dụ mình lấy bốn thằng liêng này sao mình sắp ra nói gì ở trong cây kìa ở trong bộ bài mới cầm ra mình trẻ hiểu không à. À, mình sắp xếp nó lại thứ tự xong rồi đưa nó xuống dưới rồi nó đưa nhảy nó từ từ chứ còn lựa ra gì thì trẻ được lựa gì tính lá đường tiếng phải không à nhờ. Dạ. ờ nếu mà ấy thì trẻ cũng cũng là đẩy lên đầu thôi ví dụ như kiểu là ờ, bốn uh, con liêng gặp nhau đúng không thì là mình sẽ chia đôi bài ra sau đó là trẻ để cho hai liêng nó lên đầu đó hai liêng lên đầu hai liêng đất bắt đầu từ từ hết trơn là nó sắp xếp đều voi hết cái cây mà trẻ bảy bảy với nhau là ừ. hiểu ý nó từ từ học chứ nó hai đường handle hai đường medium dồn dồn lên danh đó rồi tính lái đi khỏi bỏ mấy bước ở đây dồn lên danh đôi bốn sáu tám mười hai đôi bốn sáu đôi bốn một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thiếu một lá chạy lấy lá kia chồng lên lấy lá kia chồng lên còn lá nữa về sai ly này mắc hình liền ừ. mắc hình liền không được nếu mà chồng nếu mà chồng lên như vậy phải đánh tầm 8 nhà tùy theo mình sắp xếp tại vì nếu 12 vậy là đánh 8 nhà tại vì bốn liên kia gặp nhau mà đúng không? đây nhá cái này đúng không? còn còn nay nó phải nhân lên 24 rồi ừ. coi như là nó phải trả đều mình sẽ để còn duy còn duy cây này xếp xếp thì nó ra hai lên nữa một hai ba bốn năm sáu à, không được không đạt <laughs> không thể là năm từ từ học đi trẻ lâu lắm